Welcome chú ốc ngố channel Quạt quạt quạt à, Trước khi vô video á Thì chúng ta sẽ có một cái ờ, đoạn nhạc rất là tuổi thơ của rất là nhiều bạn Chắc chắn cái đoạn nhạc này vừa vang lên là các bạn sẽ nhớ đến một hoặc là hai kênh nào đó ở Việt Nam Nhưng mà tôi sẽ nhớ đến một kênh mà tôi thường hay xem để giải trí Nó rất là chiêu nhưng mà có nhiều ờ, video khá là nguy hiểm Rồi à, tại sao hôm nay á, mình làm reaction vì kịch bản của con nhân vật tiếp theo á thì nó vẫn chưa xong nó chỉ mới được 2 phần 3 thôi chưa tìm hình ảnh chưa set up gì kịp vì à, do thanh niên em của mình á, là edit của mình thì đang hiện tại đang bận đi thi à, lên lớp đấy nên là mọi người thông cảm giúp mình nha rồi không liên thiên nữa vô thẳng video luôn rồi chúng ta sẽ bật lên một cái là anh em sẽ dân ờ, chơi biết ngay ờ, bài gì đúng không à, mà rất tiếc ốc không phải dân chơi ốc chỉ nhớ đúng một kênh một còn mấy kênh khác ốc không biết sao nhưng mà nghe nói là ờ, miễn kênh nào làm tới ma là sẽ có cái nhạc này vô đấy anh em nhớ tới kênh nào không tôi là nhớ tới kênh NTN nơi ta nơi ok hôm nay là mình sẽ có 6 video top video đầu tiên à, quay hướng vô toilet có lẽ là có con ma đĩa có thể là vậy xác sức coi ma đĩa rất là cao ui đúng rồi ma đĩa mọi người à nó đã đóng cửa rồi à, bật đèn luôn đúng rồi mà phải lịch sự chứ bật đèn để cho có biết người trong đó chứ không thì mày đang ỉa mày đứa nào vô sao chết chết rồi lại tắt đèn ỉa xong rồi mọi người à rồi xong có bà, bà chủ nhà bước vô bật đèn lên coi có ai đang ỉa không ôi sao nghe mùi thui thúi vậy ta ôi thằng mắt dài dắt thằng chồng ỉa rồi không ờ, không không, không dội đó lại ờ, đi thẳng tới hướng camera đùm á <laughs> anh em có thấy gì không anh em có thấy gì không ma đó mọi người sợ đi mọi người sợ đi đừng có cười Ờ. Trời ơi <laughs> Mọi người đừng có cười Hãy sợ đi nha à, Tôi nhớ có một bài rap diss ở Việt Nam Cái gì đầu Cái gì đầu tóc bờm sờm Cái gì lôi thoi đó à, Con mẹ mày lôi thoi đầu tóc bờm sờm Ý hết con ma này luôn Tôi ý hết con ma này luôn Không khác gì hết Đó trời má tôi mắc ngờ quá mẹ đây là lần đầu tiên được quay ma gõ nét và mà chi tiết như vậy luôn và cận cảnh luôn hiểu không đó cái cửa đóng rất là kỳ diệu nha ok video tiếp theo đây là một camera ở ngoài à, nơi công cộng mọi người ạ à. có rất là nhiều thanh niên đang đi qua đi lại có anh áo trắng và anh áo đen và hai cặp đôi hai anh tình nhân bên kia là mình vẫn chưa thấy hiện tượng gì xảy ra à, thấy anh kia sắp sắp uh, té uh, mình đang cố gắng quan sát hết uh, toàn bộ màn hình mắt mình thì nó không thể nào quan sát hết được mình cứ mong tua lại thôi mình đang ngồi trước màn hình cũng không to lắm tầm 24 inch thì cũng không to lắm à mình thấy rồi mình thấy rồi à cái này gọi là xuất khiếu đó mọi người ôi trời ơi thì ra anh này đang xuất khiếu để đi theo ờ, anh kia anh em nào mà hay xem những cái phim mà về ờ, tâm linh hay là về ờ, cái gì nhờ à, pháp sư ấy thì xuất khiếu nghĩa là sức hồn ra để làm việc gì đó thì anh áo trắng quyết định là sức hồn ra để coi anh áo đen nhà ở đâu thế à, cái gì đó bài nhà anh ở đâu đó gì đó đúng không đó y chang như vậy luôn để biết địa chỉ nhà người ta là bằng cách mẹ sức hiếu đi theo người ta hợp lý quá hợp lý luôn đây đấy thấy chưa sao giật do anh này đó cái rồi ờ, hai anh này à, kể từ đó giàu ăn với nhau cái kết quá quá có hậu mấy cái clip này mình cảm thấy uh, tấu hài là nhiều chứ thật sự mình không thấy con ma nào mà đáng sợ luôn á vãi cánh nồi à theo là đang trong một cái phòng tranh mọi người ạ à. Và vẫn là nhạc NTN <laughs> Cái nhạc này tên gì tôi không biết mà sao nhiều người xài quá Một bức tranh màu đỏ Bức tranh khá là trừu tượng Có một con tinh tinh đang ngồi mà bành hán mọi người ạ à. Ui, ui Ui, chắc có cái gì đó Ui tôi nói với anh em rồi cho tôi bấm đứng lại cái nha cameraman luôn luôn bất tử thấy không cái người không camera camera người ta bỏ chạy con mẹ nó rồi cameraman vẫn đứng quay ôi ma đâu ma đâu đâu ma đâu tao quay cái coi nào ma ơi ơi đây <laughs> tôi nói rồi bởi vì anh em luôn luôn cầm camera đi Đấy thấy chưa Tôi nói rồi Cameraman luôn luôn là người bắt tử Đấy xong bây giờ mới chạy thấy chưa à, Mọi người hôm nay tôi xin lỗi mọi người nhé Tôi thật sự tôi tải lộn clip tấu hài rồi Không phải là clip mẹ ma được quay trên camera Chắc kiểu mà nó không có đáng sợ như clip trước của mình Cái clip trước có con, con bà Có một cái ờ, cô người nào đó mà bị ờ, cái gì đó ờ, có thể gọi là bị thôi miên bị ma nhập bị quỷ nhập gì đi cái đó tự đâm bản thân mình đó cái đó mới đáng sợ đúng không nếu anh em nào chưa xem anh em xem lại clip đó của mình nha cái ghìa thành gần nhất đó còn cái này á tôi nói thiệt với anh em là nó như cái gì á mình không thể nào mình nói được đó. video tiếp theo chết mẹ rồi hôm nay tôi tải lộn video tấu hài mẹ rồi đù má nguyên một con mang ngồi lên luôn mẹ sợ ghê luôn á thật sự hôm nay tôi không biết là sao á cái clip hôm trước làm mà tôi nổi da gà mà cục cục cục mà tôi cực kỳ sợ luôn ấy tôi cảm thấy là mà ok mà đó là một cái gì đó mà rất là đáng sợ và hôm nay thì uh, <laughs> tôi cảm thấy là ha <laughs> <laughs> ha ok là đây mình sẽ giải thích cho mọi người nghe là tại sao thanh niên này ờ, một con ma mẹ ngồi ở dưới đó và đứng lên và biến mất à, mình phải ờ, giải thích cho anh em cách đơn giản nhất mọi người đợi mình một xíu nha đây đây đây đây mọi người à mọi người à, nghĩ đó là một con ma sao không đó chỉ là một cái gì đó mà ốc cũng có thể làm được và hôm nay ốc đã tải nhầm một cái video tấu hài nên mọi người thông cảm và đây là video cách đây uh, hàng chục năm trước ốc đã làm nói chung là cái lúc mà mình còn khá là nhỏ ở đây chân vẫn còn lông nhiều lắm <laughs> bây giờ chân cũng còn lông cũng không ờ, liên quan gì hết nhưng mà <clears throat> nói về cái kỹ thuật mà gọi là để biến mất một đồ vật một người hay là một cái gì đó cái clip biến mất một người của tôi tôi làm mất tôi quan đâu mất tiêu rồi thì chỉ còn à, cái clip biến mất đồ vật thôi thì à, mong anh em xem qua rồi à, à, nói chung là hai cái dạng đó, nó tương phản với nhau á rồi ok chúng ta let's go nha đây đây là một đồng xu cái đồng này là đồng 5 ngàn à, hình như nhớ đồng 5 ngàn hay đồng 2 ngàn gì đó hai đồng xu và một đồng 500 đồng đấy tôi để đồng 500 đồng ở giữa rồi anh em sẽ xem nè Chua! trời ơi kỳ diệu chưa đó anh em nào bảo cắt clip đi không cần cắt clip tôi chả cần cắt clip vẫn làm được mọi người hiểu không đó là chính là lý do sao cái clip ma hồi nãy tôi buồn cười mà thật sự tôi cười muốn ra nước mắt là nó nó cũng tương thuần với một cái clip này của tôi thôi nó đơn giản khá là đơn giản còn cái lúc trước cái cái cái cái lúc này á, giọng tôi còn chậu lắm nên là tôi quyết định là tôi tắt tiếng tôi để âm thanh của ờ, okay, cho mình bấm xuống rồi đã <clears throat> à, vì hồi nhỏ tôi cũng khá là chẩu cho nên là tôi tắt tiếng đó à, không để âm thanh gì hết mà mọi người à, ờ, nhầm người cho cơ mình là cắt clip nhưng mà thật sự cắt clip nào mà nó mượt mà như vậy đúng không cái đó là một cái dạng mà gọi là tôi học ngày xưa ngày xưa nó về ba cái ấp phách đấy mà ok rồi bây giờ tiếp theo video thôi đó nó cũng y hệt cái clip này luôn nó không khác gì đâu đây xong cái sau đó là gắn lên cái review mất tiêu kỳ diệu lắm mọi người ạ. rồi tất cả clip tiếp theo ờ, một chị đang điên cuồng đập vô một cái uh, cục qua cái này đập xong gớt kẹo đó mọi người nhưng mà cũng có một con ma đang rất là xa đang đứng xem chị ấy đập ma này thì tôi nhìn còn cũng xinh đấy cho tôi tôi cũng hấp ừ tại gu tôi mặn lắm tôi làm ma giết rồi ôi anh em thấy chưa đây ma mũi khá cao mặt trái xoan nhá mẹ tóc thì khá là ok được <laughs> và sự tôi đang chán quả nhạc lắm rồi chắc anh em xem kênh tôi biết rồi hết sợ ma thật clip nào tôi nói thật sự đáng sợ tôi nói đáng sợ clip nào mà tôi nói tấu hài là clip nó tấu hài lắm à, chứ ra tôi không phải cố diễn để cho nó hài đâu ra clip này hài đét chịu được làm mấy ghé sành này á tôi không có cần phải lên kịch bản gì chân á anh em à nó cũng khá là sung sướng à, nhưng mà thuộc dạng mình cũng không thích lắm mình thích làm kia hơn ui cái này có cái ghế di chuyển luôn nè mọi người ghê không ghê không còn cái này có gì ghê không nếu mà không có mình sẽ kiếm clip nữa cho anh em xem cái nào ghê ghê ấy Wow Wow Kỳ diệu quá Thật là kỳ diệu mọi người ạ à. Hù Dặn ờ. <laughs> chưa gì xảy ra, dặn chưa gì xảy ra <clears throat> chị đang ờ, làm việc ờ, đang rất là tập trung đúng không ma làm phiền nếu gì được <laughs> ở đây là đổi bắt đầu đổi góc nhìn đổi góc camera mọi người nhé tôi chả hiểu tại sao nó lại mắc quả nhạc này hoài luôn auto quả nhạc này Đồ này cũng khá là ok nhưng mà <laughs> cái góc quay thì không thuyết phục lắm góc quay không thuyết phục cho lắm ok là <clears throat> thì nãy giờ quay đi quay lại cũng có cái cảnh này thôi mình nghĩ là thôi chị này cũng méo sợ ma ma cũng méo sợ chị này rồi hai người Đấy, nó chốt cái khúc này nè Đấy, đi Được, phải rồi Ôi Chốt khúc này được á mọi người ạ à. Ôi Ôi Vậy là cuối cùng có một clip được Ôi rồi chị quyết định là tắt máy đi về luôn Hay, này này này này này Wow cái ờ, quả này thì ờ, chị không có xài chân để đẩy ra mọi người nhé theo mình nãy giờ mình xem chân quả hơi nhiều lần rồi rồi mình chốt quả video cuối cùng với anh em nhé quả này thì ờ, mình hên xui thì mình không có dám coi chi tiết đâu mình chỉ bấm tua tua tua tua tua qua một cái để coi clip có gì hấp dẫn không thì mình thấy có hai anh bước xuống đường thì có lẽ là bước xuống đường thì có cái hấp dẫn hơn là mấy cái kia đó với lại cái này là ở ngoài thôn quê nó cũng hay hơn Go Mà vừa vô hơi điêu đó là giờ này nghe tiếng chim hơi to đấy Chim này chim chỉ hoạt động buổi sáng à Chứ tiếng chim này mà hoạt động buổi tối hơi vô lý mấy anh đi xe đúng không ta Đúng rồi mấy anh đi xe đi xe nhưng mà không nghe tiếng động cơ mà nghe tiếng chim Vậy là xe mấy ảnh là xe con chim mọi người à Ok này đấy À tôi nghe tiếng xe tôi nghe tiếng xe rồi ủa đã nghe đã nghe ở ờ, trong mình bấm dừng lại cái nhá anh em có để ý một cái chuyện không đó là con cố ông bắt trên xe hay là cái gì á chứ thường nếu mà nghe theo cái khoảng cách mà gọi là con cú ở bên ngoài xe nó kêu á thì mình sẽ nghe khác còn ổng bắt con cú để trong xe nó nghe khác hẳn hơi vô lý nãy giờ đi đâu nghe tiếng con cú hết đấy lại nữa có một chị Ấn Độ đang đi trước đầu xe chị ấy quay qua hỏi là không hỏi gì hết <laughs> có nhiều clip mà làm tôi nổi da gà hôm nay thì không có clip nào đủ thỏa mãn ờ. khổ quá gặp trên mình đã đi qua bao nhiêu con ma rồi đi qua bao nhiêu nhân vật scb bao nhiêu nhân vật ghi, ghi rồi mấy cái nhẹ nhàng mấy cái tấu hài này làm gì thấm với tụi mình đúng không ui có một cái ờ, tàu cao bị ờ, đổ chứ không phải tàu lá dừa đúng không mình thấy cái thằng nó phải thằng dừa tàu cái câu thế anh em nghe nó kỳ diệu âm thanh rất là kỳ diệu luôn á là nó giống như ổng bắt ở trong xe ổng vậy á đó hết tiếng cú tới tiếng mèo phát rất kỳ diệu chết rồi hôm nay tôi tỏ, tải lộn toàn tấu hài không à tại tôi không có dám xem chi tiết xem chi tiết thì nó không còn gọi là ghi sành nữa mình chỉ lướt một cái thôi mình tắt tiếng mình tắt hết mọi thứ rồi mình xem tiếp theo là chuyện gì xảy ra lại lên xe à, à, tiếng em bé khóc à, à. à. Có một người đang uh, kêu em bé ờ, đừng khóc nữa À sao ghê anh em Đấy, mà cái này thì lại là Mình không biết nên nói gì với anh em nữa Có một chị rỡ tới tháng Đó, thấy không Nằm trường ương giữa đường Mấy anh Ấn Độ bắt đầu ra <laughs> mấy ảnh sẽ coi à, giác gì này nha à cái nè khi à, cầm lên cái à, hai đứa quay qua đây nhìn camera hai đứa ơi đúng á tao thì rồi sẽ xử lý sao nữa đây rồi sao nữa tôi sợ thiệt luôn mọi người mà tôi sợ thiệt luôn á đồ <laughs> ôi ôi ôi ôi ok anh em nhé thì uh, cho mình uh, nói đôi lời cho mình nói đôi lời anh em nhé thứ nhất là mấy anh ấn độ ờ, khá là uh, kinh nghiệm trong cái ngành ờ, làm video uh, video ma chỉ cần ghép dài ba cái tiếng về tiếng cho chu tiếng dơi tiếng mèo kêu tiếng em bé khóc tôi cứ tưởng là trên xe có em bé thật ra tôi mới nhận ra đó là gắn áp phách luôn đó mọi người đó rồi uh, chỉ cần có một cái chị nào đó nằm ở đó xong cái gắn cái áp phách hét lên xong rồi chạy rồi sau đó rồi what the fuck chúng là uh, sắp tới anh em nào có clip ma hay gửi qua kênh facebook của tôi tôi sẽ ghi nhận tại vì tôi không dám xem trước xem trước á, nó sẽ bị mắc đi cái hứng mà gọi là xem lần đầu đó thì mình có tôi một mình tôi làm thôi nên là tôi ờ, tua một cái rồi tôi tải về ok vậy là clip tấu hài đến đây là kết thúc cảm ơn mọi người đã xem nếu thấy hay để lại một like một subscribe và nhớ qua kênh Ốc Wani là cái kênh game của mình mới tạo anh em nhớ qua đó bấm subscribe bên kênh mình đó luôn nha tạm biệt mọi người chúc mọi người buổi tối vui vẻ